Alo Hôm nay xin giải bài theo tâm trạng ừ, Kỷ niệm một thời đã yêu Chuyện gì vang kỷ niệm tình yêu nàng bên đó phương xa tôi đã khách với người cuộc tình ta kỷ niệm từng khắc ghi chuyện tình yêu hé nở trong tim hồi đó tôi thương cuộc sống vô tư và những lúc khó khăn nàng chỉ biết khóc thầm cuộc tình ta cứ thế theo tận năm giấc mộng thiên ta chúng mình ước ao em yêu tôi khó khăn cũng chẳng mang giấc mộng vỡ tan tím nàng quyết tâm lên xe hoa nắm tay cùng người ta rồi thế gian cũng đã giận trôi ngày tháng mỗi người có cuộc sống riêng dù mai sau khó khăn dù tương lai bé bàng cuộc tình ta khắc ghi giọt đời xưa vâng cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe xin chúc một ngày an lành vui vẻ thịnh vượng ừ. xin kính chào và hẹn gặp lại chương trình kế tiếp